Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ngày hôm nay ở trong cái clip này Tôi sẽ dành riêng cái clip này để tri ân Con Tutka Là một trong những cái con mà sau khi update vào ngày mai Sau cái bản update vào ngày mai thì nó sẽ bị khóa Và khóa đến bao giờ quay trở lại thì tôi không biết như anh em nhá Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ khóa rất lâu Đấy, rất lâu Và rất có thể là nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa Đấy, không bao giờ quay trở lại để chúng ta có thể chơi được một cái con thuộc tộc Warrior kết hợp cả beat nữa Anh em cũng biết là những cái con mà bị khóa từ trước đến nay ấy Là chỉ có hai con là quay trở lại thôi Là con uh, à, Shutdown Evil Shutdown Evil và con uh, con Phantom Queen là quay trở lại thôi Còn tất cả đều chưa bao giờ quay trở lại nha anh em nhá Chính vì thế là có rất có thể là tất cả nó cũng sẽ ra đi mãi mãi đấy nên là hôm nay tôi sẽ dành ra cái clip này để tôi tri ân nó nhá Thì vì cái clip này là với clip mà mang màu sắc là tri ân Đấy Nó hơi có một chút gì đấy, nó hơi thấm đượm cái lỗi buồn Nó hơi buồn một chút Một cái lỗi buồn mát mát nên là tôi muốn là editor uh, Trong cái clip này Ngoài cái việc là tôi nói chuyện ra Đó, chút nhạc ra thì uh, Hy vọng là editor sẽ thêm vào những cái hiệu ứng âm thanh tươi vui nhá Nhiều tiếng cười để cho cái màu sắc không khí ở cái clip này nó vui hơn ờ nhá <laughs> ok nhá được rồi đấy à, thế còn uh, đầu clip như thường lệ tôi vẫn xin được cảm ơn anh em phạm hưng và xin được cảm ơn anh em tú bùi đã đăng ký hội viên mới trên kênh rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi Xin được cảm ơn anh em rất nhiều Rồi Bài này thì cứ hướng về là chơi um, Thực ra thì chơi Warrior à, thì thì nó cũng không hay lắm. Mặc dù là Warrior thì cái bộ Warrior nó có cái con ờ, con con Tutka kết hợp với con sói là nó là bộ beat đấy. Đúng không? Nhưng mà cái bộ đấy cái bộ Warrior 9 qua ấy thì nó có một cái là nếu mà nó không có con Tutka nó vẫn chơi được. Chúng ta tìm một cái line up mà không có con Tutka thì không thể chơi được nữa. Tức là nếu mà chúng ta bị xóa con Tutka đi ấy, là nó sẽ ờ, biến mất mãi mãi. Ờ, vậy nó là cái lineup nào? Chúng ta sẽ phải tìm một cái lineup mà không có Tutka thì không thể chơi được nha anh em nhá. Bit thì không phải rồi. Nếu mà bộ 6 bit thì không có con Tutka thì nó thay thế. Nó sẽ có sự thay thế. Đấy, ngày mai nó thay thế bằng cái con con con uh, gì nhỉ? Con quên bố tên. Ừ. Con lấy tên là gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên. Tôi tôi chơi một lần rồi mà tôi quên mất tên của con đấy. Mà hình tượng xây dựng là Jack Sparrow Đấy, thuyền trưởng Jack Sparrow ở trong uh, phim Cướp biển vùng Caribe nhưng mà quên xứ tên rồi anh em ạ. Đấy là một cái con dạng cái kiểu hải ly. Đấy, thích có cái sở thích đấy là thích húp sò. Húp hàu. <laughs> húp hàu ngon. Ừ. Ngày mai ra mắt. Đấy, ngày mai update thì khoảng chắc là tôi nghĩ là là là đến sáng mai là anh em có thể chơi được rồi. Đấy mà sau khi con đấy ra thì Tôi sẽ bắt đầu đi nghiên cứu meta để ra những cái đội hình mạnh ở trong meta mới khi mà ra con tướng mới. Đấy, đây rồi, tức ca này. Ok. Rồi, nhân vật chính rồi. Đấy, nhưng mà cái con tướng mới thì chúng ta cứ tạm quên đi đã anh em ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ tri ân con tút ca này Đấy, rất có thể là chúng ta đây là lần cuối chúng ta gặp nó Nên là chúng ta đã chơi một cái line up nhá Bây giờ chúng ta tìm một cái line up Mà nếu mà không có tút ca thì không thể chơi được Thế anh em từ lấy giờ anh em đã đã đã, đã đoán được ra chưa? Anh em đã tìm ra được cái lap nào mà không có tốt ca này thì không thể chơi được chưa? <laughs> anh em chắc là cũng có anh em đoán được rồi và tôi cũng vừa mới đoán được xong. Đấy anh em ạ. Line đấy nó chính là line up Wabit. <laughs> được không anh em? Wabit hợp lý chưa? 6 <clears throat> Warrior 6 bit ở level 10. Ok. Ui, vớ vẩn thua nào này không? Ê đừng bỏ hòa nhá Ui rồi ui may quá Có cái hồi máu anh em ạ Được thế nhờ Đây rồi cho sói này Wabit anh em nhá Trận này chơi Wabit rồi Ok bán bớt mấy cái con này không chơi đi này Đủ tiền mua sói cho vào à, Nếu mà bây giờ chơi 4 bit thì sao Chơi 4 bit cho 4 bit vào ngon hơn không Ngon hơn Chắc chắn rồi Rất có thể chúng ta sẽ có 6 bit trước cả cả 6 Warrior Thì nói chung là bộ nào mạnh thì chơi thôi 6 bit có trước thì 6 bit chơi nhá Còn 6 Warrior có trước thì chơi 6 Warrior Cả hai cái line up đấy khi mà đủ bộ thì đều mạnh cả Đấy Thôi thôi thôi à, Em ơi Editor thôi nhá Chắc là anh nghĩ là thôi chúng ta bớt đi Chúng ta không cần phải phải đưa các cái hiệu ứng âm thanh nó quá nhiều như thế đâu Sẽ khiến cho các anh em xem kênh Các anh em sẽ không chịu nổi đâu Đến tôi tôi còn không chịu nổi nhá Thôi thôi nhá ừ. Thôi stop stop Mới tuyển editor anh em ạ à. Vẫn còn ờ, chưa quen edit những cái video clip của tôi Đấy, Vẫn còn có những đoạn chưa biết là phải xử lý thế nào Thôi được rồi, cái này phải đào tạo từ từ anh em ạ à. Đến tôi tôi mất một thời gian khá dài để tôi có thể học được edit video Ok Chúng ta tạm thời chúng ta ở level 6 Kẹp được vào con CM tăng khả năng là là búp mala bắn trưởng nó nhanh Đấy <clears throat> Thế được rồi Đấy mà lên 7 là anh em biết là gì không? Lên 7 nó sẽ là kẹp vào ba human chuẩn luôn ba human có sách luôn anh em ạ Đấy Flame lên được hai sao cái cho vào thay luôn Thay luôn con Heaven Bomber ra Quá ngon Ok, ui rồi Đây rồi, warrior đây này Hay quá nhở Rồi, thế, thế thì chắc là tôi nghĩ là cho vào thay con CM ra Ok ba Warrior 4 bit Ui giời, khỏe luôn anh em ơi ba warrior 4 bit ở level 6 Level 7 là sẽ là cái gì 6 warrior 2 bit à Chưa biết Cứ từ từ để bài ra như nào chơi thế thôi nhá Hy vọng là tôi sẽ có chuỗi Giữ được cái round 12 Đồ này thực ra tôi chưa lấy đồ nên là tôi cũng không có tự tin lắm vào cái chuỗi Đây này, gặp cái thằng này khá khỏe ở đây Kẹp đỏ vào rồi Nhưng mà mới ở level 5 thôi, chắc là tôi vẫn chơi được Mặc dù là nó khá to nhá Khá to đấy Nhưng mà tôi có có, có Celesi là 4 bit Mặc dù là gọi ra khá nhiều đệ ở đây Nhưng mà tôi cũng có con gọi đệ Đấy chính là con con con sâu ở đây Ờ con chó tôi cũng gọi đệ này Hay quá Thắng rồi được May cái thằng ấy nó không áp cấp lên đấy Thằng ấy áp cấp lên có khi thua Đấy rồi chó sói Ôi chó sói ra nhiều cái này Có khi là trận này chơi con sói được đấy nhở Trận này lấy đồ cho sói được đấy Anh em ạ được Chó sói kết hợp với cả 6 bit với cả 6 warrior sói này Vừa có thể đánh stack được của của bit này, tăng đam này Đấy mà lại vừa có giáp nữa, giáp to Giáp thì cũng phải rơi vào tầm khoảng 20 đến 30 giáp ấy chứ Nhiều đấy Được Con con chó nó sẽ sống, nó sẽ dai hơn, nó sẽ trâu hơn ở trong combat Trận này có thằng chuyên mết à Đây không biết là assassin hay là mết đây Hay quá Giữ ở round 10 rồi anh em ạ Được Rồi Đây là round này là chúng ta có thể lấy sách được này Nhưng mà bây giờ á Bây giờ lấy sách thì thì có đép được đau quái này không nhỉ Được chưa Ui rồi bị làm sao này Anh em ơi có một cái gì đấy ở cái chuột của tôi mà tôi, tôi, tôi bây giờ tôi không điều khiển được cái chuột này Chết tôi rồi Cái lỗi này nhá Cái lỗi này rất hay bị Anh em nào mà chơi cái bản PC ấy Thế nào anh em cũng bị cái lỗi này Đấy là điều khiển cái con chuột ấy Nó rất khó Khi mà nó bị dính cái lỗi đấy Bị bắt hay sao ấy Đấy tôi không kéo được cái này ra luôn Đấy ui rồi là cái con chuột của tôi là cực kỳ ngon luôn Cái này nó không phải lỗi chuột đâu anh em ạ Cái này nó là lỗi game sao ấy Bởi vì tôi đã từng thử Tôi, tôi thay cái con chuột khác rồi rồi cũng không được Đấy Tôi là tôi con chuột đang dùng này này Là Logitech G302 Là cực kỳ là là, là, là tốt luôn Tôi cũng đã thử thay cái con G102 vào rồi G102 vào cũng không được anh em ạ Nên là chắc chắn là Tôi nghĩ là không phải do chuột đâu Cái này nó là do là là bị làm sao ấy Do không tương thích với game hay sao ấy Bởi vì cái bọn ờ, Logitech nó có những cái hỗ trợ phím tắt phím tiếp các thứ Phần mềm riêng nên là nhiều khi nó bị kiểu tương thích không tương thích ấy Cái phần mềm Nhiều khi là mình cái thao tác ở chuột thì Nó cái lúc được nó lúc lại không Không hiểu kiểu gì mà kéo từ cái cái cái cái cái đồ ấy kéo sang ấy nó rất khó luôn ấy anh em ạ kéo được cái hòm đồ xuống ấy nó rất khó nếu mà anh em chơi bản pc anh em sẽ biết được cái này đấy đấy anh em thấy không lúc tôi kéo ra nó rất khó nhá nhưng mà lúc mà tôi thao tác thì nó vẫn bình thường nhưng tôi nhấp nhấp các thứ nó vẫn bình thường nhưng mà lúc tôi kéo ra nó có vấn đề có vấn đề đấy rồi hay quá ở level 7 chúng ta kẹp được vào ở đây nó là 6 warrior rồi kẹp với cả hai bit mà lên 8 nó kẹp được 4 bit rồi anh em ạ tuyệt vời được đấy à, cái tầm này cứ như này mà giữ chuỗi thôi anh em ạ sức mạnh của đội hình này bây giờ nó tương đối ổn Đấy, còn đồ thì tôi sẽ hướng tới là tôi lấy đồ cho con chó sói anh em nhá Trận này chúng ta sẽ có quay trở lại là cái con chó sói siêu đẻ ở đây Trận này sẽ có đây Tiết kiệm Từ từ đã đồ này chưa lấy vội Anh em ạ Tí nữa sẽ lấy đồ cho chó sói Rồi chúng ta sẽ có một con chó sói siêu đẻ quay trở lại với anh em Chúng ta cần là cần phải ghép được cái dấu ấn thời gian Đấy, để ghép cái hổ phách lên game Để chắc chắn là round 30 là sẽ phải lấy được cái hổ phách Thế là tôi phải tiết kiệm rồi Tôi thiếu cái nhẫn lé nữa Đấy, tôi đã có áo choàng rồi Áo choàng kháng ma rồi Tôi chỉ cần cái nhẫn lé thôi là được Đấy, còn cái giáp phản sẽ lấy sau Giáp phản lấy sau Đồ ưu tiên đầu tiên ấy Chấn phái nó sẽ phải là cái Cái cái, cái hổ phách anh em ạ Phải có và nó còn phải có ở round 30 cơ Chứ còn đến round 35 ấy có khi là toang ấy Round 35 mà ra là cái đấy thì là cái đội hình này toang ngay Bởi vì chó sói ờ, cầm đồ mà Chó sói mà có đồ mà lại lại lại lại dồn đồ cho chó sói thì nó sẽ không có đam đâu Lấy toàn đồ thủ thôi Nếu mà không ra được cái món đồ đó thì xác định luôn là thua nha anh em nhá Đấy nên là anh em nhiều khi anh em chơi anh em chọn con chó sói làm co thì nó cũng sẽ làm cái con dao hai lưỡi đấy. Một là anh em vô địch, hai là anh em sẽ phải ra đi vị trí top rất thấp. Đấy, khả năng cao là như thế Xác định luôn 30 mà không ra được cái quả trứng ấy Không ra được cái viên hổ phách Thì thôi xác định luôn anh em nhé Là toàn Thế thôi cho nhanh Đấy còn mà nếu mà ra được cái cái hổ phách thì lại được, lại chơi được. Nếu mà dồn đồ cho chó sói thì cũng là ổn đấy. Chơi warrior dồn đồ cho chó, chó sói là cũng ổn. Và trận này tôi chơi ờ, nó sẽ không phải là 9 warrior. 9 warrior thì um, nếu mà dồn đồ quá nhiều cho chó sói thì thực ra là nó không có đam đâu Đấy, Nếu mà chơi mà 6 warrior kết hợp với cả 6 bit thì nó lại có đam anh em ạ Ờ nó lại hay đấy cơ Nó lại có đam Bây giờ tôi lên 8 luôn không nhở Quả lên 8 luôn là kẹp được vào 4 bit này Nếu mà chơi cẩn thận nó up cấp một phát lên 8 luôn Được không Anh em thấy thế có ổn không Up nhá ấp cái anh em thấy nó lại đề ra vu thì tôi bỏ mẹ luôn anh em ạ tôi nói thật với anh em là dạo gần đây là toàn áp cấp là mất chuỗi thôi chuỗi cộng 9 này áp cấp là mất chuỗi thì ngu người luôn đấy thôi anh em ơi có đôi khi chúng ta chả phải làm gì cả chúng ta lại giữ chuỗi <laughs> tin tôi đi anh em cứ tin tôi đi nó là như thế đấy nhiều khi mấy quả áp cấp gần đây anh em thấy toang toang rồi thôi không giảm anh em ạ không giảm đâu cứ để cái này thôi Ok Hay quá Thấy chưa anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Tôi bảo rồi không cần phải làm gì Nó có chuỗi Nó cũng sẽ giữ được chuỗi cho tôi thôi Còn mà bây giờ mình lại up cấp lên Thì nó lại hết chuỗi này Toàn luôn anh em ạ Thôi được rồi Đấy, thế là bây giờ chúng ta đủ uh, cái bộ à, uh, 6 warrior và 4 bit ở level 8 nha anh em nhé Đấy, rồi dần dần chúng ta up chỉ up 10 rồi anh em ạ. Bộ này tôi nói thật với anh em là thôi tôi cũng không cần phải roll quá nhiều đâu. Tôi nghĩ là nếu mà roll thì roll ở level 9 đi, được không? Hay roll ở level 10? <laughs> Chả nhẽ roll ở level 8. Level 8 là 6 audio 4 bit thì nó có mạnh không nhỉ Thực ra cái này tôi vẫn chưa thử. Hôm nay tôi chơi cái bộ tri ân cái bộ bộ bộ này tôi mới chơi thôi. Bởi vì nếu mà nếu mà ngày mai ấy mà cái cái cái cái con Tutka này nó mất đi thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ có thể chơi được cái bộ 6 Warrior kết hợp với cả 6 bit nữa. Chắc chắn đấy. Thiếu một con Warrior bit mà. Đúng không? Đấy là cái điều chắc chắn, không bao giờ chơi được nữa. Chính vì thế là hôm nay sẽ chơi nó là cái tri ân cuối cùng trong cái bộ này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phải đặt ra một cái câu hỏi là chúng ta dừng lại ở 8 chúng ta roll hay là chúng ta tiếp tục lên 9 lên 10 à, ờ, Thôi thì tạm thời cứ ở 8 đã này Đấy và tôi ờ, Đấy lại đéo lấy được đồ này Cay không Cay thật Ở đây là chúng ta có thể lấy được cái um, dấu ấn thời gian được rồi đấy Dấu ấn thời gian và thậm chí là chúng ta có thể lấy được cái um, cái, cái cái cái giáp phản luôn anh em ạ Được đấy nhờ Được đấy Đấy đây, đây là những cái món đồ quan trọng nhất để có thể dồn cho con sói đây rồi Có hết rồi anh em Đấy có hết rồi đây rồi Ổn rồi ba món rồi Giáp phản này Chén thánh này với cả dồn thời gian Ok Được rồi Quá tốt luôn Nhưng mà tôi vẫn có một cái điều lo lắng ở trong cái trận đấu này Đấy là cái thao tác chuột của tôi Không ổn Lúc kéo đồ nó rất chậm anh em ạ Tí nữa mà ví dụ chuyển đồ các thứ là mệt đây này Kéo đồ rất mệt luôn đấy Tự nhiên lại bị cái kiểu kéo đồ nó bị bị ấy Bị bị chậm ấy Do là nó bị lỗi cái gì đấy mà bây giờ tôi kéo đồ nó rất là sida luôn anh em ạ Kéo mãi món đồ nó mới ra khỏi cái, cái bao Sợ thật sự, lâu lâu bị phát này Tốt ca trận này nuôi lên ba luôn nhá Chiên nuôi lên ba luôn nhá Anh em nhá Trận này Chiên nuôi uh, ờ, tất ca lên 3 sao Tôi sẽ nuôi tất ca lên 3 sao này Con uh, Aquaman lên 3 sao Con sói lên 3 sao Trong trận đấu này thêm con Scottman nữa cũng được chơi um, roll thì bây giờ từ từ đã tôi cũng chưa biết là bây giờ 50 tiền thì roll ở 8 có khi ngon hơn roll ở 8 nó mới dễ lên 3 sao anh em ạ mà up lên 10 thì làm gì còn tiền roll nữa đúng không nhưng mà tôi chỉ sợ là cái bộ này nếu mà chơi ở 8 mà chỉ kẹp có 4 bit thôi ấy, thì cái sức mạnh đội hình này nó có nó có mạnh không tôi chưa nghĩ ra liệu rằng cái sức mạnh của đội hình này nó có mạnh không Bình thường là nếu mà ở 9 ý, là 9 Warrior thì nó rất mạnh Vì nó form được cái bộ bài khỏe Còn nếu mà cái bộ này ở 8 tức là 16 Warrior kết hợp với 4 bit thôi Nhưng không ăn thua Đấy mà cái bộ 6 Warrior 6 bit là mạnh nhất ở level 10 ừ. Thế thì cũng chưa biết anh em ạ Chưa biết, chưa biết, chưa biết Để tôi xem nữa là thế nào đã Đối thủ, xem đối thủ đã Để đánh giá được tương quan lực lượng đã nhiều khi là bây giờ ví dụ tôi bây giờ đang là 6 Warrior 6 bit đúng không? À 6 Warrior 4 bit. Đây bây giờ chỉ là 6 Warrior 4 bit thôi. Mà tôi lại gặp cái thằng 9 Warrior thì chắc chắn là tôi thua. Ăn làm sao được. Đúng không? Vốn dĩ cái bộ bit là nó đã gọi là thua bộ Warrior rồi. Không được. Chơi từ từ đã để xem đối thủ như nào đã. À, đối thủ lại còn chơi cả assassin cái đéo gì đấy. À không không không, thằng này là nó câu gấu, câu gấu, câu gấu. Tài vẫn là 9 assassin đấy Nhưng mà định câu là ở đây là câu thêm Câu làm đéo nữa nhở Gấu assassin 2 sao rồi À tức là tham gấu assassin 3 sao phải không Hơi tham ấy Kẹp wizard vào để kích hoạt bốn gấu anh em ạ Chơi kiểu Kiểu kiểu ra bài Ok Câu gấu thì thì câu đi Tí nữa gặp warrior thì cũng xuống hố thôi Đây Ôi ôi, tôi này tôi chơi đủ 9 warrior rồi ấy. Nhưng mà chưa biết nhá anh em nhá, chơi chơi 6 con thôi. Nếu mà chơi 6 con thì có cần thì con con con um, Glacier này không nhỉ? Thực ra thì cũng chả cần bởi vì là cái trận đấu này nó đâu có cái con con Lancer đâu. Không có Skelet Lancer thì kẹp cái con này nó cũng chả có hiệu ứng uh, Glacier để kích hoạt bit. Thực ra nhá. Bây giờ tôi mới để ý là nếu mà cái cái, cái bộ Glacier Bít ý Ờ đúng rồi sao tôi không nghĩ ra nhở Tức là nếu mà chúng ta có con Secret Lancer ấy Mà chúng ta chơi 6 Glacier, 6 Wario ấy 6 Glacier, à không, không, không, không sorry anh em 6 bit, 6 uh, Wario 6 bit, 6 Wario và kết hợp với cả hai Glacier thì nó mạnh phết đấy Anh em ạ Vốn dĩ cái bộ Glacier hai con ấy kết hợp với 6 bit nó đã mạnh rồi con là con Lancer đúng không? CKS Lancer Bây giờ là nó lại kích hoạt thêm là 6 Wario nữa thì tức là nó vừa trâu nữa ừ, Nó cực kỳ mạnh luôn Đấy nhưng mà tôi lại quên mất Đấy tôi quên mất là là có có một cái đội hình như thế Rất mạnh Nó phải gọi là mắc binh luôn đấy Hàng phòng thủ này Hàng phía trên nó rất là cứng Đấy có Doom để khắc chế những cái bộ như là bộ gót Đấy, hay những cái bộ như bộ xin này chẳng hạn Bộ có con gấu xin này này là khắc, khắc chế được bởi con Doom Đấy kẹp được Doom vào trong bộ bit này Lại kẹp được 6 Warrior Lại kẹp được 6 bit Lại có kết hợp thêm hai Glacier để tăng tốc độ stack dam của bộ bit nữa Thì đúng là cái bộ đấy nó rất là khỏe đấy nhá Nhưng mà vấn đề ở đây là Chúng ta trận này nó lại không có Secret Lancer Đấy nó lại thế cơ Tôi chọn một cái trận đấu nó lại hơi sai Chọn một cái bộ um, uh, Tức là nếu mà lẽ ra là tôi gặp cái trận đấu mà không có Sacred Lancer này là tôi quit mẹ luôn Tôi ra tôi làm cái ván mới Anh em ạ, là có Sacred Lancer để kẹp vào Để chơi 6 Warrior, 6 bit Và có kết hợp với cả hai Glacier nữa Đấy thì nó mạnh Nhưng mà tôi rất tiếc là chơi trận này lại không có Sacred Lancer Mà tôi lại không để ý anh em ạ Đấy, nó lại đèn như thế này còn nếu mà tôi để ý chắc là cái cái bộ này nó phải nói là mắc binh đấy Tôi để ý một chút đầu game mà tôi không thấy là tôi có thể làm trận mới luôn và tôi ra tôi làm trận mới tôi quyết luôn làm một trận nhanh trận mới để tri ân thì uh, chắc là chúng ta sẽ có một cái đội hình nó phải nói là mạnh nhất ở trong cái bộ 6 glass à, lại nhầm sao nhịu thế nhở 6 warrior 6 bit đấy là mạnh nhất ở trong cái bộ đấy để anh em chứng kiến được sức mạnh thật sự của cái bộ đấy nó như nào khi mà nó kẹp thêm được hai glacier nữa đúng không nó phải như thế chứ Thì nó mới biết được sức mạnh tối đa Sức mạnh tối thượng của nó chứ Nhưng mà rất tiếc Tôi rất tiếc là trận này tôi lại quên mất Mà bây giờ tôi chơi đến đây rồi Thì, thì, thì, thì, thì chả nhẽ bây giờ lại Đang chơi cộng 15 mà tôi lại ao Thì nó lại buồn cười lắm <laughs> Thế anh em ạ Thế thôi nhá Thế thì anh em chịu khó xem nó chưa phải là nó quá mạnh mẽ Nó chỉ mạnh gọi là vừa vừa thôi vậy anh em nhá Thôi thì chơi một cái bộ nó mạnh vừa vừa vậy Rồi trứng này Đập cho sói luôn Đằng nào cho sói chả phải lên ba đúng không Rồi Đấy bây giờ là up Đấy rồi cho sói này Bây giờ tôi up 10 là được rồi đấy anh em ạ Tầm này up 10 lên là là 6 bit vào 6 bit 6 warrior được rồi Đấy nhưng mà tất nhiên là tôi chưa up 10 bây giờ đâu Mà tôi sẽ để uh, đến round 26 tôi up 10 Tôi up 10 round 26 cho nó chuẩn bài Ui ừ, vẫn giữ chuỗi này hay quá Hay quá Thằng cổ gấu nó không ăn được tôi Đây rồi Tốt ca đây rồi Con này hôm nay riêng con này là phải một slot 3 sao Anh em nhá Tốt ca trận đấu này là phải một slot 3 sao Thế thôi Đây rồi Hay quá Rồi ổn rồi anh em ạ tạm ổn Nói chung là bây giờ vẫn cứ roll tiếp anh em nhá Roll đến khi nào mà lên round 26 Roll đến round 26 đó Trong lúc đấy kiếm lên con Doom anh em ạ Kiếm lên con Doom nữa Cho sói với cả Tutka lên 3 sao anh em nhá Hôm nay tri ân Tutka thì cho một slot lên 3 sao Đấy còn uh, Aquaman cũng được Swordman thì thôi từ từ đã Swordman có khi không chơi anh em ạ Swordman tí nữa là thay vào bằng uh, Kunka và cái con uh, Con Doom cho vào nữa Xong, đủ bộ Thế đó Có trận này có 7 Nhưng mà 7 thì, thì từ từ đã để xem Xem là 7 có ra là không Không có chơi bằng Doom cũng ngon anh em ạ Về căn bản trận đấu này cần rất nhiều những cái con Nó có, có những cái con mà tung trưởng nhiều ấy Cần Doom để nó khóa skill mấy con gấu kia các thứ bay nhảy các thứ thì gặp mấy cái bọn bit này nó sướng lắm nó clear nhanh mà chúng ta là đây nó vẫn là bộ bit thôi chứ nó không phải là chín warrior đâu nên là gặp mấy cái thằng xin là nó cũng khá là nguy hiểm đấy nó clear bộ bit này nhanh lắm đây rồi lên được ba sao hay quá ây ơi đây rồi ngộ không ngộ không vào thay cho con nào ra nhở cho con cáo ra tạm nữa cho cáo ra tạm đã đây rồi Hay quá nhở Berserker lấy không Thực ra cho một slot cho Berserker thì nó cũng không có thiếu lắm Tí nữa bán hai con đỏ đi thôi Không kẹp được đỏ vào Đúng không Nên là nếu mà cho một slot cho Berserker Trong cái giai đoạn late game Doom thì nó chỉ lấy được Doom hoặc là lấy lấy lấy 7 thôi chứ không lấy cả hai đây trên này có 9 assassin này Càng đấy căng đấy nhưng mà phải roll nhanh cái tay lên phải 50 tiền ở đâu uh, ờ, level 9 mà, mà mà không roll đi chết bây giờ thằng này liều thật đấy ơi đây rồi bảy rồi ủa lấy một slot cho berserker được ấy nhở thực ra berserker cần lên hai thôi mà Ra 7 rồi là thôi tôi bỏ Doom anh em nhá Kunka này Kunka sẽ lấy Thôi bỏ bọn đỏ đi Round sau là chắc là lên uh, Lên 10 luôn Xong rồi là chúng ta kẹp được 6 Warrior 6 bit Ở level 10 đấy Mạnh lắm rồi đây anh em ạ Ui nhưng mà cái trận này có có bao giờ mà mà tôi coi như là tôi 100% máu đến hết game không nhỉ anh em nhỉ Trông cảm giác nó vẫn bị mạnh ấy Mạnh quá so với phần còn lại ấy Lấy cái giáp Cay nhở anh em nhở Đấy tôi đéo kéo cái này ra này Đấy cứ đến cái đoạn này thao tác cực khó luôn này Ôi rồi ôi Cái hòm đồ giờ tôi không lấy đồ ra Cay thật sự 그러니까 trông Ơ kìa Đùa Cái gì đây Ê alo alo Ơ kìa Kiểu mãi đéo được đồ ra anh em ạ Đùa Trông người cay thật Thao tác nhìn trông bực bội thật đấy Đùa Không kéo nổi cái đồ ra anh em ạ Lỗi cái đéo gì không biết Cay thật sự Ui 29 phải chẳng chín assassin fake à Vãi đái Mà vẫn ăn được anh em ơi May quá vẫn dư chuối Sao được cái con uh, sắp down killer lên 3 sao Càng ấy Ui 7 <laughs> lên được hai Đến nơi rồi này Tuyển trưởng Kéo con thuyền trưởng xuống mê Ai đấy cho tôi kéo con thuyền trưởng xuống À Bây giờ cái thao tác kéo nó không kéo được anh em ạ Thao tác kéo rồi không kéo được Thao tác ấn thì vẫn ấn được Nhưng mà thao tác kéo đéo kéo là sao Trời ơi Cái đồ Đấy Trời ơi Ức chế thế nhở Bị làm sao thế này À Ôi rồi ôi Mãi đéo kéo được đồ À Xuống Mày xuống tao bảo mày xuống cơ mà Phật thế luôn xuống đi Mất nhiều thời gian kéo đồ quá Tao cần phải phải phải kéo cái đồ xuống Đồ ở ngoài hết rồi Bất mẹ chuỗi bây giờ Đùa thật là như thế luôn Gặp thằng bít này có ăn nổi không nhờ Có con gấu assassin hai sao này Vẫn ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ui vẫn ăn được mạnh quá Nhưng mà đồ kéo lên được không? Trời ơi cái trận này tôi không kéo đồ được Mà tiền tôi nhiều vãi cứt luôn rồi này trời ơi hôn mạnh cái tay lên tầm này hơi sợ thao tác anh em ạ có khi là phải dừng dừng lại một chút đã từ từ đã anh em ơi từ từ đã từ từ đã từ từ đã từ từ đã từ từ đã từ từ đã đây rồi ôi rồi ôi Được không? Được không? Kéo, kéo, kéo, kéo, kéo Ui rồi ôi, cay quá anh em ơi Đéo kéo bóng đồ xuống luôn Thật là như thế luôn Cái thao tác kéo bây giờ nó bị khóa rồi Cay thật Có khi mất chuỗi thằng này không nhở Về căn bản là vẫn còn hai món đồ chưa ghép được vào người của con bảy Vẫn đấm được này, hay quá Ui Vớ vẩn trăm một trăm màu hết game rồi chứ Ui hai luôn này Hay quá Ê cẩn thận nha quả trứng này vớ vẩn Lém nhầm mà con khác thì chết Đây rồi Ôi đập trứng cho bảy cái nào Đập cẩn thận nhá Kéo đồ Ui dồi Tôi lín thở kéo đồ luôn anh em ạ Lín thở kéo đồ luôn đấy kéo được đồ xuống luôn cay thật mà bây giờ tôi sợ nhất là gì anh em biết không là tôi cầm quả trứng này tôi nhập uh, tôi tôi tôi đập nhầm bố sang con cây ấy vãi cứt thật <laughs> may may đập được vào con bảy rồi anh em ạ sợ thật sự luôn bây giờ ấy, cái thao tác chuột của tôi ấy cái thao tác kéo là có vấn đề anh em ạ đang có vấn đề thao tác ấn ý thì nó vẫn bình thường nhưng mà thao tác kéo là nó có đang có vấn đề đấy rồi hay quá chuyện này đúng kiểu chiên ờ, tức ca luôn nhỉ tức ca lên được ba sao rồi hay quá nhỉ rồi cho sói rồi chúng ta bây giờ chúng ta còn ờ, hai con trò sói nữa thôi Hy vọng sẽ ra hai con chó sói sớm để giữ được cái chuỗi này. Làm một trận đấu 100% màu đến hết game cho anh em nhìn cho nó thỏa mãn đúng không? 100% màu đến hết game. Đấy. <laughs> Mình là chơi game theo phong cách nhà giàu, nhà người có tiền à, đơn giản anh em. <laughs> Chứ còn toàn thấy chơi thua xong rồi lại phải cứ phải lật keo ở lết game, trời chán của sư. <laughs> anh em nhỉ? Đấy, chơi là cứ phải chơi như này này. Chơi là cứ phải trận này có 9 mét anh em ạ. 9 lại 9 mét hai gót kìa. Dạo gần đây cũng khá nhiều người thích cái bộ đấy đấy nhở Hay là bởi vì là có phải là xem YouTube uh, kênh Game Today của Tuấn Cơm không? Xong rồi cứ tôi ra cái bộ đấy xong là nhìn thấy nhìn trong sướng ờ, rớt giật kinh khủng. Giật cứ bùm bùm bùm bùm thích chơi kiểu bắn trưởng. Đấy rồi, ui rồi là 30 ra một chân phái. Hay quá anh em ơi, đồ của sói đây rồi. Ôi giời ơi Thế thì, thì, thì ngon rồi anh em Sợ nhất là chơi con sói là gì Là ba 30 không ra được cái món đồ Đồ đồ đồ Cái, cái quả trứng Thì bây giờ nó có rồi anh em Ngon rồi Cái món đồ quan trọng nhất trong cái đội hình này Và cho cái con co là con sói nó ra rồi anh em ạ Nói chung là cái bộ này mà chơi con sói thì nó không khác gì là là là cái cái bộ 9m đâu anh em ạ. Thật nó cái cái món hổ khác hổ phách này này hổ phách không khác gì là chơi 9 mét mà cần cái giáp băng nó y hệt luôn tức là nó là cái món đồ mà nếu mà không có thì là xuống hố còn nếu có thì nó rất mạnh đấy rồi bây giờ dồn đồ cho chó sói đó chó sói rồi chỉ ở hai sao thôi nhá 7 cũng là 5 đô hai sao Mà tôi chơi trò sói Ok Rồi Round này gặp được 9 hẹp Hơi sợ một chút Úi dồi ôi, nó đùm toàn bộ đội hình của tôi luôn kìa Trừ giáp vào đúng con bảy của tôi luôn Chăm sự nhờ cho sói rồi Ăn được không Sói cố lên nhá Sói cố lên nào Hay quá Sói vẫn đang tiếp tục mổ kìa Đấy gọi sói liên tục mà Sói này tầm này bất tử rồi Hay quá thế thằng này đi rồi 9 feather đi rồi này Thằng đầu tiên đi Thằng đầu tiên mà có khả năng counter tôi đấy Là đi Đấy bộ này là rất là nguy hiểm là nếu mà quẹt mực mà ngon mà đun mà con sói là cũng là chết đấy sợ phết anh em ạ rồi thôi chúng ta tiếp tục roll con sói ba sao thôi anh em rồi còn một con sói nữa thôi một sói nữa ra đi cho xin một con sói nào rồi lóc lại rồi lóc lại rồi Mà thực ra thì cũng không cần lóc lại ở rau này Đập mẹ trứng cho sói đi Đập trứng cho sói có hai slot mà đúng không hai slot mua cây mua Aquaman là vừa Đúng không Bói Cần gì lóc Đằng nào trả 100% máu đến hết game Thực ra lóc thì thêm được một tiền nữa mà Nhưng mà chuỗi như thế này đi cần gì lóc đâu Khổ Tầm này thì chắc là chả thằng nào ăn được tôi rồi anh em ạ Khỏe quá rồi Sói có đồ chấn phái rồi Mạnh lắm Ồ ôi kìa ơi, ơi mẹ con tôi đùa không nó đập chày chết luôn con sói ạ à. ôi giời ơi mẹ con sói có có có quả trứng mà con ngộ không nó đập một chày lấu giả cầy luôn thế này thế là thua à không hiểu kiểu gì luôn ạ sói lên ba sao này à cầm trứng cẩn thận <laughs> mẹ cầm trứng vớ vẩn lại vứt lên cây chết đấy bây giờ cái điều tôi sợ nhất chính là những cái thao tác kéo anh em ạ vớ vẩn kéo nó lại quả trứng nó lại rớt xuống rồi rớt trúng vào con con cây thì thôi toang rồi thế thì bây giờ khác ở đấy anh em bây giờ thì nó khác nhiều đấy lấy là, là sói nó hai sao thì còn thua thằng đấy thôi anh em ạ à. chứ còn làm gì mà thua thằng bít được chúng ta chơi là warrior mà warrior làm gì thua bít anh em không thua được bit assassin anh với cả warrior kết hợp với cả 6 bit không anh em ơi 6 warrior 6 bit trâu mà làm gì sợ bọn bit đâu đấy bây giờ con sói của tôi nó khỏe rồi ô tại sao đoạn này lại có nhạc golan nổi lên thế này ô ô tôi tôi tôi, tôi lại phải cười vậy <laughs> Thực ra khi nhạc cô Lan nổi lên cũng là lúc tôi phải suy luận Và theo kịch bản, sau khi tôi sâu chuỗi các manh mối ở trong game Tôi sẽ đưa ra được cái kết luận cuối cùng Nó sẽ tạo thành cái nút thắt trong game Giúp cho tôi có thể lật kèo và chiến thắng đối thủ Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Thì nói thật với anh em là tôi đéo biết phải suy luận gì cả Tất cả là tại thằng editor Nó lồng nhạc sai thời điểm rồi anh em ơi Không phải cái đoạn này khổ Lồng nhạc đoạn này đéo đâu Không anh em ơi <laughs> Con sói ở tôi bây giờ nó lên ba nó khác rồi anh em ơi Ồ sói ba này Chấp cả lò nhà thằng gấu assassin với thằng tôn lộ không khụp lại luôn nhá Đấm đi Ồ Ui giời ơi Gọi sói lên Gọi sói lên Ok Ok Đéo gọi sói được thế kia Ui rồi bị trói Chán đời thật Tức là vẫn thua Sói lên ba không ăn thua Thật là như thế luôn Sói lên ba không ăn thua Ơ Thế bây giờ tôi phải làm cái gì đây Khó nhở Không ăn được Cái tình huống này không nghĩ tới anh em ạ Bất ngờ quá Tôi cứ nghĩ là Nhu này là, là vô địch rồi chứ Ui mẹ ơi Thế này là không ăn được à 6 bit 6 bit 6 bit 6 warrior Ơ Ơ <laughs> Đúng rồi Chưa đủ 6 warrior anh em ơi Ui rồi ơi, Thế mà từ nãy giờ tôi cứ ngỡ là nó đủ 6 warrior rồi Đây làm gì đã đủ 6 warrior đâu Khổ Đấy bây giờ lên 10 mới đủ 6 warrior này Ôi rồi ơi tôi quên mất là tôi vẫn đang ở 9 tôi roll Trời ơi thế mà bây giờ tôi mới nhớ ra anh em ạ <laughs> Thôi được rồi 6 warrior bây giờ tôi lấy cái hút máu nữa Xong tôi cho 6 warrior vào Đấy bây giờ nó khắc bọt ngay Ôi giời <laughs> Tưởng thế nào Vừa lấy thua là bởi vì là tôi là toàn beat thôi Tôi là beat là chưa kích hoạt được cái bộ warrior anh em ạ Bây giờ kích hoạt được 6 warrior Giáp nó lên 21 thì nó khác Thôi đây bây giờ ra đây Lại đây Lại đây bạn ơi Nào lại đây <laughs> Ui giời ơi Đấy đánh đi Bây giờ giáp của con sói đó là 21 giáp Nào đánh đi nào Đánh đi nào Đánh mạnh nữa lên nào Ôi mẹ con sói nó lại bị trói kìa Cứ mỗi lần là con sói bị trói là nó đeo hóa được Ôi ôi, ui sao này Ui giời Không ăn được rồi Thế này không ăn được rồi Thế tại sao nhở Lý do là đội hình của tôi yếu hơn à Cay thật Nó phải có lý do chứ Lý do là đội hình của tôi nó đang không... À À đúng rồi <laughs> Đấy là do là tôi không có khống chế Bây giờ tôi cho thuyền trưởng sang phía bên này Để tung thuyền sớm anh em ạ à. Khống chế nó Xong rồi tôi chuyển đồ cho cái con à, ngộ không Tôi chuyển cái chém lan cho ngộ không Cho ngộ không của tôi là khống chế vào đó Thế nào ăn được Rồi thử thế nào Đấy thuyền tung ra thuyền tung ra nhanh lên Thuyền tung ra nhanh lên đúng rồi Hay quá đấy ngộ không vụt đúng rồi khống chế bọn nó đúng rồi hay lắm Cái con trò sói nó của tôi nó lại đứng im kia Ôi rồi ôi không ổn rồi Vẫn đéo ăn được à Tại sao không ăn được nhở À Đúng rồi Trời ơi không ăn được là bởi vì con sói này này Nó đứng ở cái vị trí này Là nó bị cái con gấu nó chói Bây giờ tôi chỉ cần chuyển vị trí của con sói này sang vị trí khác là được anh em ơi Chuyển vị trí của sói sang vị trí khác là xong Không đứng trước mặt con gấu ấy là nó sẽ không bị sói Là mình ăn được Ôi giời thế mà không nghĩ ra <laughs> Đùa Thật là như thế luôn có ôi cái đơn giản như thế thôi mà không nghĩ ra Thôi rồi, đấy, trò chơi kết thúc của anh em ạ <laughs> Rồi, ổn rồi, ổn rồi anh em ơi Chó sói là đứng góc rồi, bây giờ ok Nào, ui giời ơi, được quá nhờ Chó sói vẫn đang tiếp tục hóa, hóa đi, hóa đi, hóa đi Rồi ok, ok, ok, ngộ không chém toàn trượt thôi Được rồi, hay lắm, hay lắm, hay lắm Ô, trông vẫn như cái... Ui lại vẫn bị trói đây Tôi chết rồi, vẫn đéo phải Sao con con con sói này của tôi nó cứ được im ấy nhở Ê Alo Ui rồi không được rồi Vẫn thua Thế là đéo phải rồi anh em ơi Ui rồi ôi Không phải à, Dồn đồ trung ngộ không Không phải anh em ạ À Đúng rồi Tôi nghĩ là bây giờ chắc là lý do là vì tôi chưa dồn đồ cho ngộ không đấy Nếu mà bây giờ tôi dồn đồ cho ngộ không thì khả năng là trận round này là tôi thắng này, tôi ăn này Bởi vì con ngộ không nó sẽ clear nhanh cái bọn bit đi Thế là lúc đấy bọn nó sẽ không bâu vào con sói của tôi được Ừ đúng rồi Đúng rồi, thế mà bây giờ mình nghĩ ra <laughs> Được, thế này quả này là được rồi đấy Khả năng cao, đấy ngộ không bây giờ clear đập đúng rồi Đấy, clear đúng rồi Đấy, Ui, nhưng ngộ không của tôi chết nhanh quá Thế này thì có vẻ như vẫn thua à? rồi ơi vẫn thua vậy lý do của nó là gì nhở? à đúng rồi ui rồi ơi nó kẹp là nó kẹp ba meteorit thảo nào mà nó trâu thế như vậy rồi, anh em ơi, và cuối cùng là chúng ta đến cái round mà thường nó sẽ là cái bước ngoặt thay đổi trong cái trận đấu nó sẽ vào cái round này đây. <laughs> Rồi, editor. Nào, nhạc cô Lan nổi lên em ơi. Lên đi. Rồi, này, hai, ba, cười này <laughs> Thực ra việc lựa chọn cho sói làm co ngay từ đầu chưa bao giờ là sai hết Lý do khiến cho đối thủ áp đảo được tôi Bởi vì chưa đủ ba món chấn phái ở con sói Thứ nhất, hổ phách giúp cho sói kích hoạt khả năng tối thượng triệu hồi không giới hạn món thứ hai không thể không có đấy chính là chén thánh giúp tăng khả năng hồi máu cho chó sói và món đồ cuối cùng xẻng hót cứt chó màu đỏ mỗi lần đối thủ tấn công vào người chó sói tay đối thủ sẽ dính cứt chó rất thối khiến cho đối thủ bị nhiễm bệnh mà chết từ từ nhất là những cái thằng mà sợ bẩn và cuối cùng chỉ có một line up duy nhất mà tôi có thể sử dụng để chiến thắng trong trận đấu này câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là 9 warrior anh em thấy chưa anh em ơi tôi mà đã suy luận là nó chỉ có lật kèo chiến thắng thôi anh em ạ <laughs> quá đơn giản ôi giời ơi tưởng như nào đấy anh em thấy không hào quang nhân vật chính <laughs> thua kiểu gì được cứ bật nhạc cô lan lên suy luận một cái lật kéo ngay <laughs> rồi rất là cảm ơn các anh em đã xem và thích video này nếu anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi Nếu anh em có thời gian xin giới thiệu với anh em hai siêu phẩm Ở trên cái màn hình kết thúc anh em nhé Ở bên trái siêu phẩm siêu đẻ với một cái cú flash switch cuối game Bất ngờ lắm anh em ạ à.